Hôm nay lại giới thiệu với các bạn một bộ phim có chủ đề đi xuyên thời gian. Với khả năng của mình, chàng trai trẻ trong phim đã làm gì? Nào hãy cùng mình theo dõi bộ phim để biết thêm nhé. Những tưởng mình là một người bình thường giống bao nhiêu người khác, một ngày nọ, cha của Tim nói với anh rằng, những người đàn ông của gia tộc sẽ có thể đi xuyên được thời gian. Cha nhờ khả năng này mà đã đọc gần hết sách trên toàn thế giới, còn ông nội của Tim thì kiếm được rất nhiều tiền. Và bây giờ đến lượt Tim, hãy nghĩ xem con có thể dùng khả năng này để làm gì. Tim thỏ thẻ trả lời, nếu như có thể giúp con tìm được bạn gái, vậy thì quá tuyệt vời luôn, và thật tình cờ rằng gia đình họ hàng xa đã tới nhà anh chơi một thời gian. Trong đó có Charlotte, một cô gái vô cùng xinh đẹp và cuốn hút. Ngay khi vừa gặp mặt, Tín quyết định rằng phải tán tỉnh bằng được cô ấy. Một ngày nọ khi Charlotte đang tắm nắng trên thảm cỏ, cô đã nhờ anh giúp mình thoa kem chống nắng, nhưng mà Tim đã làm mọi thứ thật vụng về, thế là đi tòng cơ hội ghi điểm trong mắt người thương. Tim quyết định quay về thời gian để làm lại. Kỳ này thì mọi chuyện đã vô cùng hoàn hảo, anh làm rất nhẹ nhàng và cẩn thận, thoa từ từ từng chút một. Charlotte cũng đã khen ngợi cách anh làm rất tốt nhưng rồi thời gian trôi qua rất nhanh, ngày mai Charlotte sẽ rời khỏi đây. Tim biết rằng đây sẽ là cơ hội cuối cùng của mình. Tim giòn rén vào phòng Charlotte để bày tỏ, nhưng cô nàng lại nói rằng, nếu như anh tới sớm vài ngày, có lẽ em đã đồng ý rồi. Trong lòng Tim nghĩ, điều này đơn giản thôi mà. Anh lập tức chui vào trong tủ quần áo, đi xuyên thời gian quay về thời điểm mấy ngày trước. Anh vào phòng Charlotte một lần nữa và bày tỏ lòng mình. Nhưng lần này cô nàng lại nói rằng, sao chúng ta không cùng nhau trải qua kỳ nghỉ? Đợi tới ngày cuối cùng thì anh hãng tới hỏi em lần nữa. Tim lúc này đã hiểu ra, anh buồn bã bước ra khỏi phòng vậy là bất luận anh đi xuyên thời gian như thế nào, thì cũng không thể khiến cho một người không có tình cảm, bỗng dưng sẽ đến với anh. Sau đó Tim bắt đầu bước vào một cuộc sống mới, anh chuyển tới sống tại một thành phố lớn để phát triển sự nghiệp và để tìm kiếm tình yêu của đời mình. Chủ nhà trọ là một biên kịch đang lao tâm khổ tứ vì viết kịch bản. Ở văn phòng luật sư nơi anh làm việc cũng chẳng có cô gái nào. Cuối cùng trong một dịp tình cờ, trước cửa quán bar, Tim đã gặp được Meji. Anh chàng ta thậm chí đã nghĩ sẵn tên cho con của mình rồi. Tim chủ động tới bắt chuyện, hai người đã cười đùa và trò chuyện rất vui vẻ anh cũng đã lấy được cả số điện thoại của Meji nữa. Trong lòng tim vô cùng vui sướng không thôi. Nhưng rồi anh biết chuyện, ông chủ nhà lại có một ngày tồi tệ. Vở kịch đầu tiên của ông đã thất bại thê thảm. Một diễn viên đã quên mất lời thoại trong kịch bản, Tim quyết định sẽ giúp ông chủ nhà lần này. Thế là anh đã đi xuyên thời gian tới thời điểm vở kịch diễn ra. Quả nhiên diễn viên đó đã quên lời thoại, tim đã chuẩn bị sẵn ở phía bên dưới, đưa cho anh ta xem từng tấm bảng. Thế là vở kịch ấy đã hoàn thành một cách trọn vẹn. Mọi người vỗ tay reo mừng khen ngợi, ông chủ nhà cũng vô cùng phấn khởi. Tuy nhiên, có một điều tim đã không ngờ được rằng, khi anh mở danh bạ điện thoại ra xem, số điện thoại của Meiji không còn nữa, thì ra do tim đã thay đổi lịch sử, nên khiến cho cái đêm mà vốn dĩ anh sẽ gặp được Meiji thì anh đã không xuất hiện tại địa điểm đó. Tim vô cùng nuối tiếc vì đã bỏ lỡ người mình thương. Nhưng anh không bỏ cuộc, mỗi ngày anh đều đợi Meiji ở buổi triển lãm tranh, bởi vì Meiji đã từng nói rằng cô ấy rất thích hội họa. Tim đã chờ đợi ở đó liên tục mấy ngày, cuối cùng cũng gặp được Meiji, nhưng lúc này cô ấy hoàn toàn không biết anh là ai. Hơn thế nữa cô ấy cũng đã quen được bạn trai mới. Tim đành mặt dày hỏi Meiji thích gì, và cả tình tiết của cái đêm mà họ đã gặp nhau. Sau đó anh lại đi xuyên thời gian tới buổi tối ngày hôm đó, anh tìm được Mezi lúc này đang chán nản ngồi một mình, anh đã tạo ra một buổi gặp gỡ vô cùng hoàn hảo, cùng nhau chia sẻ về những điều mà Mezi thích, cuối cùng thì anh cũng đã giành được tình cảm của Mezi. Mezi cảm thấy như cô đã gặp được định mệnh của đời mình. Sau đó anh chàng Tim số hưởng còn được cô gái mời về phòng, hai người đều là lần đầu tiên nên còn có chút bỡ ngỡ. Sau đó Tim quyết định quay trở lại thời gian để thực hành một lần nữa. Khi này hai người đã vô cùng vui sướng. Cặp đôi ấy đã có một khoảng thời gian thật sự hạnh phúc bên nhau. Rồi một ngày nọ, khi đang đi xem phim cùng với đồng nghiệp của mình, anh vô tình bắt gặp lại cô nàng Charlotte năm xưa. Hai người sau đó đã cùng nhau trò chuyện một hồi. Cô nói rằng, nếu quay lại thời điểm đó, có lẽ cô sẽ không từ chối anh. Rồi lúc sau Charlotte còn mời Tim đến nhà cô ấy chơi, nhưng Nam Trinh đã có được tình yêu đích thực của đời mình, nên anh chỉ tiễn cô đến đây và chào tạm biệt, và Tim chạy như bay về nhà để tỏ tình với Meiji. Sau đó không lâu hai người đã cử hành một hôn lễ ngoài trời, nhưng thời tiết lại như đang trêu đùa với họ. Một vị khách không may bị gió thổi ngã xuống đất, có người bị mưa làm ướt hết cả người, khi đang trong yến tiệc, tấm bạt che mưa cũng bị gió thổi bay đi mất, hôn lễ của anh thật sự trở thành một thảm họa. Khi tới tiết mục chúc phúc cho hai vợ chồng, Tim đã chọn người đồng nghiệp của mình làm phù rể, nhưng không ngờ bạn anh lại đứng đó thao thao bất tuyệt về pháp luật. Tim không chịu nổi nữa nên đã trở về quá khứ, đổi phù rể thành ông chủ nhà trọ. Ai ngờ rằng ông chủ nhà trọ lại mắng anh một trận. Đổi tiếp, lần này là người bạn nối khố, người này càng kỳ cục hơn, đã không ngần ngại mà công khai ra toàn bộ tình sử của chú rể. Cuối cùng, Tim đã đặt niềm tin vào cha của mình. Ông đã gửi tới hai vợ chồng anh những lời chúc phúc thật tao nhã tất cả đều vô cùng hoàn hảo. Rất nhanh sau đó Meiji đã sinh được con đầu lòng. Cuộc sống sau hôn nhân thật ngọt ngào và bình dị, dường như không cần phải đi xuyên thời gian để thay đổi điều gì nữa. Nhưng không bao lâu sau lại xảy ra chuyện, em gái của Tim bị người bạn trai tệ bạc cắm sừng sau lưng. Cô gái không được thông suốt nên đã nghĩ quẩn, xe của cô đụng vào một chiếc xe khác, rất may cô đã thoát chết, nhưng bị thương nặng phải nằm trên giường bệnh thời gian dài. Lần này việc đi xuyên thời gian lại trở nên hữu ích, Tim đã trở về thời điểm cô em gái lần đầu tiên gặp tên bạn trai đó ngoại tình, để cho em gái nhìn thấu được bộ mặt thật của gã đàn ông kia, em gái anh bước về phía đó cho hắn một trận ra trò, như thế cô sẽ không vì gã đàn ông bội bạc đó mà làm chuyện dại dột nữa. Tìm ngỡ rằng tất cả đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng lúc về nhà, khi anh bế con của mình lên, thì từ con gái đã biến thành con trai, tìm đã tới hỏi cha rốt cuộc tại sao lại như thế. Cha anh nói cho anh biết quy tắc của việc đi xuyên thời gian, anh sẽ không được quay trở về thời điểm trước khi con anh ra đời để sửa những lỗi lầm nữa, bởi nếu không thì con của anh sẽ không còn là đứa con trước đó nữa. Tim đành phải biến mọi việc diễn ra trở lại như ban đầu, và con gái của anh đã trở về nhưng em gái anh vẫn bị tai nạn giao thông cho dù ta có đi xuyên thời gian như thế nào thì cuộc sống của chúng ta vẫn không thể toàn vẹn được nhưng thật may là em gái anh đã hồi phục rất nhanh và quên đi gã bội bạc đó sau khi khỏe lại em gái đã có tình cảm với người bạn nối khố của anh cuộc sống quay trở lại như lúc ban đầu tim nhanh chóng có đứa con gái thứ hai những cuộc đời không bao giờ là suôn sẻ cả cha của tim bị chuẩn đoán là mắc bệnh ung thư trong phòng ông đã kể cho tim nghe một bí mật vô cùng quan trọng của việc đi xuyên thời gian đó chính là hãy trải qua một ngày thật bình thường sau đó trước khi đi ngủ hãy đi xuyên thời gian quay lại thời điểm bắt đầu của ngày hôm đó, với một thái độ thật tươi vui, để trải nghiệm ngày đó thêm một lần nữa. Như thế cuộc sống hoàn hảo nhất sẽ tới. Sau khi nói lời từ biệt cha, tìm quyết định thử áp dụng như lời cha anh đã nói. Một ngày mới bắt đầu rất đỗi bình thường. Anh vẫn như thường lệ, đi mua bánh mì ở tiệm bánh quen thuộc, sau đó chiến thắng một vụ kiện tụng đầy căng thẳng. Khi đang ngồi tàu điện ngầm về nhà, người đàn ông ngồi bên cạnh, đang đeo tai nghe nhưng nhạc vẫn vang ra ngoài. Trong lòng của Tim thật sự vô cùng phiền não. Về tới nhà, cũng chẳng trò chuyện với vợ mà đi ngủ luôn. Tiếp theo là bước thứ hai, quay trở lại ngày hôm nay thêm một lần nữa lần này tim đã nhìn thấu được tất cả anh bước vào một ngày mới với tâm trạng vô cùng thoải mái khi đi mua bánh mì anh luôn nở nụ cười trên môi khuôn mặt của người bán hàng cũng vô cùng rạng rỡ thắng vụ kiện tụng giúp khách hàng biện hộ thành công anh và bạn đồng nghiệp vui mừng gieo hò lúc trở về nhà trên tàu điện ngầm vẫn là người đàn ông đeo tai nghe đó tiếng nhạc rất lớn nhưng tim không còn quan tâm nữa anh quyết định cùng người đó hòa mình vào tiếng nhạc về tới nhà trò chuyện thân mật với vợ hai người sau đó lại có một đêm mặn nồng với nhau và một ngày của anh kết thúc thật tốt đẹp nhưng niềm vui không kéo dài được lâu. Một ngày nọ, cha anh đã qua đời. Trong tang lễ, mọi người đều rất đau lòng, nhưng Tim không nghĩ vậy, bởi vì anh không hoàn toàn mất đi người cha của mình. Anh bước vào phòng, và khi bước ra đã thay đổi một bộ quần áo khác. Đúng vậy, anh đã đi xuyên thời gian trở về quá khứ, vì để gặp lại cha, Tim đã quay về thời điểm khi cha anh còn sống. Hai cha con cùng nhau trò chuyện, sau đó còn chơi bóng bàn như ông luôn mong muốn. Nhưng rất nhanh, những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó cũng sẽ không thể thực hiện được nữa, bởi vì vợ anh, Messi muốn có thêm một đứa con. Tim rất buồn lòng, vì một khi đứa con của anh ra đời, thì anh sẽ không thể quay về thời điểm cha còn sống được nữa, anh bắt buộc phải chấp nhận việc cha anh đã ra đi. Tìm lại đi Xuyên thời gian quay về quá khứ, anh ôm hôn cha của mình, hai cha con cùng bước vào một căn phòng tối tăm, lần này là lần đi xuyên thời gian cuối cùng rồi. Hai người trở về quá khứ xa hơn nữa, khi đó Tim vẫn còn là một đứa trẻ, cha anh đã nắm lấy tay anh, hai cha con vui đùa bên bờ biển vô cùng vui vẻ, họ không thay đổi bất kỳ sự việc nào, chỉ ngồi bên nhau nhìn ngắm mặt trời lặn, sau đó về nhà, Tim từ biệt cha của mình. Anh quay về với cuộc sống hiện tại, một ngày một ngày cứ thế trôi qua tim cũng dần dần chấp nhận được việc cha anh đã ra đi và cũng chấp nhận những việc không như ý trong cuộc sống tim không còn đi xuyên thời gian nữa anh bắt đầu xem mỗi ngày như lần thứ hai anh trải qua tận hưởng cuộc sống bên cạnh những người thân của mình tim đã hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống bình dị hàng ngày giống như đại đa số những người chúng ta không có cơ hội trở về quá khứ để làm lại một lần nữa nhưng vẫn có thể hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc bình dị được rồi bộ phim hôm nay kết thúc ở đây thôi tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau